bếp rất mới cái dưới và đằng sau có bọc lưới lại để phòng trường hợp chuột nó chạy vào cắn phá dây điện để có thể hiểu rõ hơn tất cả những tính năng của bếp khi tôi giới thiệu cho các bạn thì các bạn có thể ấn vào phụ đề tiếng Việt ở phía dưới để có thể hiểu rõ hơn tất cả những tính năng của bếp thì đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem chức năng là khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ bật hết cả ba bước lên hộp nướng có mâm nướng và bị nướng được làm từ inox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 đây là một trong những cái chức năng rất là hay của bếp ga nội địa Nhật cũng như để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn và để cho các bạn sử dụng bếp ga nội địa Nhật nó dễ hơn thì chúng tôi có bán kèm một cái thanh một bánh kèm hoặc là tặng kèm một cái viên pin sạc như thế này tuổi thọ viên pin sạc này là khoảng từ 3 cho đến 4 năm thời gian sạc là 16 tiếng nó sẽ đầy và khi sạc đầy các bạn sử dụng được khoảng từ 2 cho từ 3 cho đến 4 tháng sau khi hết bếp thực hiện chức năng khóa ga khi nút cạn nồi thành công tôi sẽ thử pin sạc cho các bạn xem luôn hai bếp của tôi đã khóa ra khi công tắc còn đang mở thực hiện chức năng khóa ra khi nước cạn nồi thành công kèm theo một tiếng nóng đờ le các bạn có thể nghe thấy để sử dụng pin sạc á, các bạn kéo cái ờ, hộp pin ở đây ra bếp sử dụng một cặp pin đặt như thế này một cục pin sạc nó không thể nào gắn vừa vào được cho nó cũng ngắn thôi để tăng chiều dài cho viên pin chúng tôi có kèm một cái thanh lò xo như thế này các bạn bẻ hơi cong một đầu lên móc vào cực dương của pin pin khi giao cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu dấu cộng là dương và dấu trừ là âm dương có những cái lỗ nhỏ chúng ta móc vào dấu trừ ở ờ, trong hộp pin nó có hai ký tự dấu trừ bên trong dấu cộng bên ngoài chúng ta lắp đặt y chang như vậy để đầu của lò xo tiếp xúc với thép cho hộp pin để tiếp điện các bạn chú ý là chúng ta tránh lắp sai lắp đảo cực lắp sai lắp đảo cực lâu ngày sẽ làm hỏng luôn viên pin cũng như nếu mà lắp sai thì bếp sẽ không hoạt động được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 cũng như trong thời gian sử dụng mà có hư hỏng thì chúng ta cũng có đồ để thay không có lo sợ nữa thì trên đây tôi vừa test cho các bạn xem hai chức năng là khóa ga khi nước cạn nồi cũng như là khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa bếp này nó là dòng bếp cơ đại bản nên nó không hề có chức năng tiện ích khác cũng như là không hề có chức năng nó không có chức năng ờ, hẹn giờ nếu các bạn muốn hẹn giờ chúng tôi bán kèm cho các bạn những thiết bị hẹn giờ như thế này giá bán là 80.000 một cái để sử dụng cái thiết bị hẹn giờ này á thì ờ, các bạn chú ý thì chúng ta lấy dây, dây sạc chúng ta cắm vào cái thiết bị hẹn giờ này các bạn tăng chỉnh tối đa được cho nó là 90 phút ở đây sẽ để một phút thôi để thử bật bếp lên bước cuối cùng là các bạn lấy pin sạc ra để cho bếp không còn nguồn điện nữa thì khi không còn nguồn điện nữa bếp sẽ tự động ngắt hết điện và nó sẽ khóa ga các bạn có thể nấu nướng những món ăn mà chúng ta dự đoán trước cái thời gian chính của nó được ngoài ra nếu như các bạn gặp vấn đề về cái lượng tiết lưu ga không ổn định khi mà chúng ta nấu nướng làm cho ngọn lửa nó bị đỏ chúng tôi có bán kèm một cái van ga 50 lít như thế này